và dạ, kính thưa quốc dân và dạ, kính thưa đồng bào để tất cả 6 tỷ người trên thế giới và dạ, kính thưa trân trọng và em phờ hoàng đế là điều, đã về việt nam và nay đến ờ, chụp hình yeah. quay phim cảnh việt uh, ở quy nhơn yeah. đây gì ạ? Tại đất Bình Định Quy Nhơn dạ. Đây. Đem lại Bình An, an cư lạc nghiệp quốc thái dân an cho dân tộc Tổ quốc Việt Nam Hoàng xa Trường xa của dân tộc Đại Việt văn minh và phát triển vĩ đại trên thế giới thế giới hòa bình hạnh phúc Thái Quan thì trả đất lại dân tộc này Trung Quốc sai đi Xí Sư Pin trả 52 thành phố lại cho dân tộc đại việt em phờ hoàng đế lên được và tất cả thế giới được cảnh thanh bình an cư lập quốc thái dân an đây em phờ hoàng đế lê điền đã đứng trên mảnh đất của dân tộc đại việt chiếu từ trên xuống dưới đây chân đã dặm đất là dân tộc tổ quốc này trở về à, lại cảnh thanh bình quốc thái dân an an cư lạc cho muôn dân sống thanh bình cung no áo ấm cho quốc dân nhân loại sống an cư lạc đây em tiêu diệt trung quốc lấy lại cái Quảng Đông, Quảng Tây Ngày hôm nay em phờ Hoàng đế Lê Điều lấy lại cái Giang Sơn Đại Việt Hoàng Sa, Trường Sa Hai quan và 52 thành phố của Trung Quốc từ Hoàng Sa, Trường Sa, Hải Nam, Ma Cao, Hồng Kông, Thái Quan, Quảng Đông, Quảng Tây, Quảng An, Quảng Xi, Xi An, hai Shanghai, Beijing, Hot Hot và bao bọc trở về tất cả cái vùng đất Âu Việt, Măng Việt và nước Văn Lan đất Đại Việt dân tộc của chúng ta từ các tổ tiên dân tộc dần máu lạnh đất nước dân tộc tổ tiên đại việt dân tộc đem lại sự hòa bình an cư lạc nghiệp thay dân an đem lại sự hạnh phúc cho quốc dân nhân dân đồng bào và dạ, trân trọng kính thưa niềm đoàn kết lại niềm yêu thương đoàn kết và bảo vệ tổ quốc đuổi Trung Quốc ra khỏi giang sơn lãnh thổ dân tộc là việc của chúng ta và Trung Quốc đào mồ mã tất cả mồ mã Trung Quốc đào lên lấy lên ra khỏi nước dân tộc Việt Nam đại diện trả lại Giang Sơn cho dân tộc đại Việt sống cảnh thanh bình, an cư lạc nghiệp, trân trọng, trân trọng